Đạo Phật ra đời nhằm giúp cho loài người thoát bốn sự đau khổ, sanh già bệnh chết. Chứ không phải xây dựng cho con người chúng ta có một cái thế giới siêu hình ở một nơi nào đó để khi chết chúng ta có cái linh hồn về nơi cõi đó. Cho nên Đạo Phật rất là thực tế, nhắm vào sự đau khổ của con người mà ra đời để chỉ cho chúng ta cách thức làm chủ được bốn sự đau khổ đó. Hôm nay Thầy xin nhắc lại, khi Đức Phật đi tu thì lúc bây giờ có luật sư ngoại đạo cho nên Đức Phật Đức Phật luôn theo pháp của ngoại đạo mà tu tập nhưng cuối cùng thì Đức Phật đã đạt đến cái pháp cao nhất của ngoại đạo đó là nhập không phi tưởng phi phi tưởng xứ định nhưng thấy tâm mình vẫn còn tham sân si phiền não như thường cho nên Đức Phật bỏ những cái pháp của ngoại đạo rồi theo các vị sư tu khổ hạnh sáu năm khổ hạnh như quý vị nhìn trước mắt của chúng ta thấy cái hình ảnh của tổ tiết sơn tức là đức phật khổ hạnh đó còn có xương với da không thế mà tìm lại thì sáu năm khổ hạnh cũng chẳng tìm thấy được sự giải thoát mà càng thấy thêm khổ thêm là sau khi Đức Phật ăn quá ít cho nên không thể đứng dậy đi được vì vậy mà cái người ờ, Đức Phật đi không được mà lại nằm mà thôi thốt cho nên cái người chăn dê mới dắt ừ, sữa cho Đức Phật uống và Đức Phật tỉnh lại mới thấy rõ ràng là khổ hạnh không phải đem đến sự kết quả giải thoát cho bản thân của mình Ngài bỏ và đồng thời Ngài đi đến cái cội Bồ Đề. Từ đó Ngài tư duy suy nghĩ cách thức tu tập như thế nào để cho làm chủ được thân tâm của mình. Và cuối cùng Ngài tìm ra được cái phương pháp đầu tiên mà Ngài tu để được giải thoát đó là tứ chánh cần. Tứ chánh cần có nghĩa là bốn cái pháp cần tu tập hàng ngày liên tục. Ừ, lúc nào cũng phải tu tập, không phải tu có thời có khắc ờ, do đó ngài liên tục tu tập pháp tứ chánh cần tức là pháp đó như thế này ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện vậy thì ác pháp là cái gì ác pháp là những pháp làm cho mình khổ mà người khác khổ đó là gọi ác pháp ví dụ như một người chửi mắng mình mà mình tức giận mình chửi mắng lại họ đó là ác pháp còn một người chửi mắng mình mà mình không giận hờn phiền não và khởi sự khởi lòng thương yêu người đó thì đó là không làm khổ mình tức là thiện pháp và thiện pháp thì nó rất minh mông vậy thiện pháp nào mà Đức Phật sanh trưởng và tăng trưởng thiện pháp đó là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự chứ không phải ngồi đây mà mình nghĩ đi làm việc từ thiện hoặc là giúp đỡ một người nào đó nó cũng là thiện pháp nhưng thiện pháp đó là thiện pháp hữu lậu chứ không phải thiện pháp vô lậu còn ở đây đức phật đi truy tìm cái pháp vô lậu chứ không phải đi tìm cái thiện của hữu lậu cho nên cái thiện mà vô lậu là cái thiện tâm bất động thanh thản an lạc vô sự giờ ở trước mặt thầy quý phật tử ai cũng biết được cái trạng thái đó bây giờ chúng ta ngồi lặng lặng để chúng ta thấy cái tâm chúng ta không có một niệm nào hết đó là tâm thanh thản. Và hiện giờ chúng ta đang ngồi trên ghế, chúng ta nghe thân chúng ta không đau, nhức tê mỏi, thì đó là thân an lạc. Và hiện giờ tất cả mọi sự việc xung quanh chúng ta không làm cho tâm chúng ta động, tức là bất động. Vậy tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự hiện giờ ai cũng có. Nhưng cái thời gian để kéo dài được trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự này thì không được dài. Chúng ta có lắm thì chủng kỹ chẳng qua là một phút, chứ không thể từ năm 10 phút hoặc một giờ 2 giờ được. Do đó Đạo Phật cách thức muốn dạy chúng ta tu tập để chúng ta giữ gìn được cái tâm bất động đó. Vì tâm bất động đó là tâm vô lậu và tâm giải thoát hoàn toàn, không còn đau khổ. Bởi vì trong tâm đó chúng ta thấy rõ ràng là thanh thản thì không có giận hờn phiền não, không có suy tư, không có tham muốn. Đó là giải thoát còn thân chúng ta ngồi yên ổn không có đau nhức chỗ nào cả thì đó là an lạc cho nên đó là sự giải thoát mà sự giải thoát đó gọi là danh từ trong kinh điển của Phật gọi là vô lậu vô lậu không có nghĩa là vô lậu có nghĩa là không còn đau khổ đau khổ đây nó có hai phần phần tâm và phần thân thân đau nhất bệnh tật là đau khổ mà tâm phiền não giận hờn lo lắng suy tư là đau khổ cho nên rõ ràng có hai phần, rõ ràng. Nhưng ở đây tâm vô lậu thì không có đau khổ. Vậy thì Đạo Phật nhắm vào để giải quyết cho chúng ta thoát khỏi sự đau khổ của thân và tâm. Nó có phương pháp phản hồi. Cho nên muốn tu ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Bây giờ tâm chúng ta có phiền não, giận hờn. Thì ngay đó chúng ta có phương pháp để ngăn và diệt chúng. Vậy ngăn diệt chúng bằng phương pháp nào? Đó là Pháp Như Lý Tạp Y.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 thì chúng ta tác ý thọ là vô thường cái đầu đau này không được ở trong thân ta nữa hãy đi đi hãy theo hơi thở mà ra rồi chúng ta hít thở một hơi thở rồi chúng ta lại tác ý cái đầu đau này phải theo hơi thở mà ra rồi chúng ta lại hít vô và thở ra một hơi thở cứ yên ổn mà ngồi suốt một giờ hai giờ ba giờ mà tập luyện tác ý như vậy thì cái khoảng thời gian chừng năm mười phút hoặc một giờ thì cái đầu đau của chúng ta không còn nữa tức là phương pháp ngăn và diệt cái khổ đau đó cho nên đức phật nói có như lý tác ý lầu hoặc không sanh sẽ không sanh và đã sanh thì bị diệt bây giờ nó đã sanh tức là cái đầu nhất là đã sanh mà chúng ta tác ý bảo đi thì nó sẽ đi đó là cái phương pháp của phật thật sự giúp cho con người làm chủ được bệnh làm chủ được cái bệnh tự mình đuổi cái bệnh ở trong thân của mình đi chứ không có nghĩa là nói chúng ta tu theo đạo Phật là thân chúng ta không bệnh có bệnh nhưng chúng ta đuổi nó ra khỏi thân chúng ta cho nên đem lại sự bình an chúng ta thật sự một sự thật chứ không có một sự giả dối mà ở đây cái người mà làm được như vậy đó chính là thầy đã làm được thật sự ra như đức phật ngày xưa ngài đã làm được ngài đem lại ngài truyền dạy lại cho chúng ta thì cách đây lâu quá có nhiều người nói Đức Phật làm được chứ còn thời chúng ta vật chất nhiều quá không thể làm được nhưng hiện giờ đâu phải con người thầy cũng con người cũng như quý Phật tử ngồi trước mặt thầy đâu có khác gì đâu nhưng mà thầy làm được thầy cũng đuổi bệnh ở trong thân thầy được cho nên thầy không có đi bệnh viện không có đi bác sĩ nhưng những cái bệnh nặng mà trong thân của chúng ta thường xảy ra nặng đó là do ảnh hưởng của tinh thần của chúng ta hay lo lắng hay buồn phiền hay giận hờn thì cái cơ thể chúng ta do đó mà bệnh tật nặng còn một người tâm hồn thanh thản không giận hờn phiền não thường thương yêu và tha thứ thì cơ thể họ rất ít bệnh khi trở trò ừ trái tiết thì họ chỉ bị nóng lạnh ha, sốt nhẹ rồi họ cũng sẽ đẩy lui rất dễ dàng. Và thậm chí như họ có những cái bệnh nặng như bản thân hoặc là những cái bệnh ung thư mà họ chuyên cần ôm chặt pháp như lý tác ý vẫn phục hồi cơ thể họ rất mạnh khỏe, không còn đau ốm. Đó là cái phương pháp lợi ích rất lớn. Ví dụ, bây <clears throat> giờ có một người nào nói nặng mình hoặc là mắng mình làm cho tâm mình giận hờn mình đang tức giận thì mình vẫn có phương pháp Đức Phật dạy để chúng ta xả được, ngăn được cái tâm phiền não giận hờn của chúng ta rất dễ dàng nếu quý Phật tử chịu khó học tập. Như hiện giờ tâm thầy đang giận một người nào đó thì thầy chỉ cần câu tác ý Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Biết mình trong tâm mình có sân cho nên mình quán ly sân tôi biết tôi hít vô quán ly sân tôi biết tôi thở ra <clears throat> rồi hít vô thở ra một hơi thở rồi tắt ý một câu kế rồi hít vô thở ra một hơi thở chừng năm ba hơi thở như vậy thì tâm sân chúng ta thấy tan biến mất không còn giận hờn nữa thậm chí như một người tu tập để cho tâm mình không còn sân nữa trước áp pháp không ai nói mà mình động tâm được thì mình nên dùng câu tác ý quán đàn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô quán đàn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra hàng ngày chúng ta chưa có sân chúng ta tu tập đoạn diệt tâm sân cho nên tập một thời gian một tháng hoặc hai tháng sau khi chúng ta tiếp xúc với mọi người họ nói gì chúng ta tâm như cục đất không còn giận hờn đó là phương pháp của phật nó làm cho chúng ta có một sức bình tĩnh định tĩnh cho nên không một ác pháp nào tác động vào thân chúng ta được. Đó là những phương pháp lợi ích thiết thực cho con người. Ai có tu tập thì đem lại lợi ích cho chính mình, mà ai không tu tập thì phải chịu lấy những sự khổ đau, bệnh tật, phiền não. Đó là pháp như thật. Cho nên khi Đức Phật tu chứng đạo, Đức Phật bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật mà dạy cho năm người bạn của mình tức là năm neo kiều trần như đồng tu một lượt với đức phật thì bài pháp đầu tiên ngài đưa ra bốn cái sự thật tức là bốn chân lý khổ đức phật nói con người khổ thì chắc ai cũng biết rằng con người khổ không có người nào là không khổ để sanh ra làm người là khổ tại sao chúng ta lọt lòng mẹ ở trong bụng mẹ cũng khổ rồi lọt lòng mẹ cũng khổ rồi được mẹ nuôi lớn khôn trong khoảng thời gian được nuôi lớn không biết bao nhiêu sự khổ cực của mẹ, của đứa bé. Rồi lớn khôn rồi, rồi lại khổ từ có gia đình, rồi khổ vì gia đình, rồi khổ vì sự sống hàng ngày, đủ thứ khổ cho đến khi chết, bệnh đau rồi mới chết. Tất cả những ngày này đều hoàn toàn khổ. Cho nên nói đời khổ là phải. Nhưng Đạo Phật không phải nói khổ để chúng ta bi quan yếm thế bỏ đời mà Đạo Phật nói khổ để chúng ta tìm cách vượt khổ chứ không phải trốn khổ. Cái mục đích của Đạo Phật nói khổ không để chúng ta thấy cuộc đời khổ quá cho nên chúng ta đi tìm một cảnh giới khác không khổ điều đó không phải của Đạo Phật mà chính của ngoại đạo. Chẳng hạn nào như chúng ta thấy đời khổ rồi chúng ta tưởng tượng ra một cảnh giới cực lạc để hàng ngày chúng ta niệm Phật để cầu trở về cõi cực lạc đó là người trốn khổ, chứ không phải là người vượt khổ. Người vượt khổ là ngay trên cái khổ để làm chủ được cái khổ mới gọi là người vượt khổ. Đó, đạo Phật là đạo vượt khổ chứ không phải đạo cầu tha lực để cầu cho mình trở về một cõi trời, một cõi cực lạc Tây Phương nào đó để trốn khổ. Không phải. Để dựng lại cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả cho con người sống không làm khổ mình, khổ người đó là đạo Phật. Dạy con người biết sống như thế nào để không làm khổ mình khổ người. Mà một người Phật tử khi bước chân vào đạo Phật đã thọ tam quy thì thoại phọ thọ ngũ giới. Ngũ giới tức là năm cái giới luật của đạo Phật. năm cái giới luật đó tức là năm cái đức nhân bản của con người. Một con người của chúng ta sinh ra là một động vật Cho nên nó còn mang bản chất, bản chất hung dữ. Khi giận dữ chúng ta có thể cầm dao giết người được, huống hồ là cầm dao giết con vật. Chúng ta thường thường đến chùa, chúng ta biết đảnh lễ Phật, nhưng chúng ta còn tâm ác cầm dao cắt cổ gà, đập đầu cá, giết loài vật để ăn thịt chúng sanh. Sự sống của con người với sự sống của loài vật ngang nhau có sự sống có bao giờ con gà muốn chết có bao giờ con cá muốn chết chúng đều muốn sống cũng như có bao giờ chúng ta đang sống mà chúng ta muốn chết bao giờ sự sống phải biết bình đẳng phải biết thương nhau thế mà chúng ta không thương đâu con người còn dám giết con người huống hồ là con người giết con vật để biến thành thực phẩm để cho mình ăn thì điều đó là hiện giờ chúng ta đã thấy và vì vậy mà chúng ta sống không thiện Cho nên thời tiết cũng sẽ không thiện Bởi vì những hành động sống của chúng ta sẽ phóng ra những từ trường Từ trường đó nó tạo ở trong cái không khí của chúng ta Thành những cái không khí không trong lành Do đó cho nên lũ lụt bão tố phải đến với con người không thể nào tránh khỏi nếu chúng ta sống toàn thiện Nơi đâu có thiện thì nơi đó có từ trường thiện Và từ trường thiện thì trong không gian chúng ta sẽ đã thành thiện Thì làm sao có lũ lụt bão tố Cho nên tiếc gì chúng ta sống mà tự chúng ta giết chúng ta Mà chúng ta không thấy Hàng ngày biết bao nhiêu tiếng kêu la của loài động vật Như heo, bò, gà, vịt, cá, tôm đang giải dùa trên dao dưới thớt do bàn tay của con người đã viết, đã giết chúng. Chúng ta đến những lò sát xanh hiện giờ toàn là máy móc, hàng loạt heo, hàng loạt bò, giết một cách rất ghê gớm. Chứ không phải như ngày xưa chúng ta đập đầu con bò rồi lần lượt, năm mười người giết một con vật, rồi phân ra từng ký để bán cho mọi người đem về làm thực phẩm trước cái chết của loài vật để chúng ta trở thành thực phẩm cho chúng ta nuôi mạng sống để chúng ta thọ lấy những bệnh tật đau khổ vì tâm ác đó vì nuôi mạng sống chúng ta bằng cái ác đó mà hiện giờ chúng ta đi đến các bệnh viện hầu hết gần như không còn chỗ để chúng ta nằm sự thật đến bệnh viện chợ rẫy thì chúng ta đã thấy nhìn cảnh đó thì chúng ta biết tâm chúng ta còn ác hay là thiện tại sao đạo phật dạy chúng ta cách thức làm chủ bệnh tại sao đạo phật dạy chúng ta cách thức tâm không giận hờn phiền não tại sao đạo phật dạy chúng ta đời sống thiện sống không làm khổ mình khổ người khổ tất cả các loài vật thế sao chúng ta không tu tập không tập luyện, không sống theo đạo đức nhân bản nhân quả đó để đem lại hạnh phúc cho mình, cho người, cho muôn loài. Thật sự, chính chúng ta đã tự giết chúng ta khi chúng ta không theo đạo Phật. Mà theo đạo Phật lại là chúng ta bị vướng vào một cái sai lệch là chúng ta lọt vào những tà giáo hoài đạo, xây dựng chúng ta có một cái sự hiểu biết rất lầm lạc, mê tín dị đoan. Đến chùa thì cầu cho chư Phật gia hộ, cầu cho Bồ Tát quan âm cứu khổ, cứu nạn chúng ta. Nhưng về nhà thì giết hại chúng sanh ăn thịt, về nhà thì bạo lực gia đình đánh vợ đập con. Thì tự hỏi còn gì nữa? Đó là chúng ta phải xét thấy được điều chúng ta làm ác mà cầu chư Phật gia hộ cho chúng ta được bình an mạnh giỏi thì làm sao được quý Phật tử chúng ta biết thương mình thì hãy thương người khác hãy thương người khác thì hãy biết tha thứ người khác tha thứ người khác tức là chúng ta tha thứ những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta sửa sai những lỗi lầm của chúng ta sanh ra làm người ai không lỗi lầm một vị thánh đều là từ con người mà ra chứ không phải vị thánh từ trên cõi nào mà về đấy cả. Một con người biết sửa những lỗi lầm là một vị thánh. Biết lỗi, sửa lỗi, làm người tốt. Cho nên ở đây Đạo Phật dạy chúng ta quá thực tế. Làm chủ bốn sự đau khổ, sanh, già, bệnh, chết. Sanh là đời sống, đời sống của chúng ta. Hàng ngày chúng ta sống tâm hồn thanh thản, an lạc vô sự. Không ai làm chúng ta buồn phiền, đau khổ. Đó là chúng ta đã làm chủ được cuộc sống. Thân chúng ta có bệnh thì chúng ta làm chủ được bệnh đẩy lui. Đó là hạnh phúc cho chúng ta. Mà nếu một người sống tâm hồn thanh thản mà thân không bệnh đau thì người đó già khỏe khoắn, không bao giờ run rẩy yếu đuối lụm cụm quên trước lẫn sau, trí óc vẫn sáng suốt. Như hôm nay thầy tám mươi mấy tuổi rồi, ngồi viết từng trang sách, dẫn đầu óc sáng suốt, không mờ mịt, không quên một điều gì cả. Như vậy đâu có nghĩa là con người chúng ta sinh ra để mà lẫn lộn sao? Do chúng ta tham đắm giận hờn, phiền não, đau khổ, bệnh tật trong thân chúng ta nhiều cho nên đến khi chúng ta già yếu thì đầu óc chúng ta lẫn lộn, quên trước quên sau. Còn một người mà biết Phật Pháp tu hành như Thầy thì đầu óc làm sao lẫn lộn? Giả lại, Thầy muốn chết hồi nào chết dễ dàng. Bởi vì Thầy biết cách, Phật dạy chúng ta biết cách làm chủ sự sống chết. Thầy không đau mà chết mà thầy muốn chết là thầy bảo thân này phải tịnh chỉ hơi thở nhập vào tứ thiền thì lúc bây giờ thân của thầy sẽ ngưng hơi thở và tâm của thầy sẽ vào trạng thái của tứ thiền một trạng thái an lạc vô cùng không đau nhức không khổ sở hơi thở thầy tịnh chỉ ngưng rồi mà thầy vẫn thấy an ổn vô cùng còn mấy con hơi thở mà sắp sửa ngưng thì mấy con giật giả người, mệt nhọc khổ sở vô cùng rồi mới chết. Mà chết thì không biết về đâu. Còn thầy thì biết rất rõ ràng. Nghĩa là hồi thầy sống tâm thầy luôn thanh thản an lạc vô sự. Thì khi thầy chết thầy sẽ về sự thanh thản an lạc vô sự đó. Còn mấy con sống thì mấy con tham muốn giận hờn phiền não đau khổ lo lắng suy tư thì chết mấy con cũng phải về chỗ lo lắng phiền não giận hờn suy tư có phải không bởi vì tâm ở đâu thì sẽ về đó cho nên người các con sẽ thấy một con người mà tâm còn phiền não giận hờn đau khổ thì những người xung quanh chúng ta cũng còn giận hờn phiền não đau khổ mà khi cái người mà tâm còn dẫn hờn phiền não đau khổ mà chết cái thân này đi thì cái trạng thái cái nghiệp lực phiền não đau khổ đó nó sẽ đi về đâu nó sẽ tiếp tục tái sanh làm một con người kế tiếp mấy con quý phật tử như vậy rõ ràng là mấy con còn có chỗ để tái sanh vì có sự tương ưng tâm mấy con còn dẫn hờn phiền não thì sẽ tương ưng với những người giận hờn phiền não để mà sanh làm người kế tiếp. Còn riêng thầy không còn giận hờn phiền não, cho nên khi tâm khi thân thầy bỏ thì tâm thầy sẽ ở chỗ không giận hờn phiền não. Và những người xung quanh thầy có ai là những người không giận hờn phiền não? Chắc chắn là không có, mà không có thì thầy có tái sanh được không? Không, không tương ứng làm sao tái sanh? Vậy thì thầy tái sanh đâu? thì Thầy sẽ trở về với những người mà đã có tâm bất động thanh thản an lạc vô sự như Phật. Vậy thì Thầy trở về tâm của Phật chứ sao? Phải không? Nó tương ưng, rõ ràng, ở đây nó rõ ràng. Còn vẫn hơn phiền não thì phải còn đi tái sanh làm người. Mà hết vẫn hờn phiền não thì phải tái sanh cõi Phật chứ sao? và tâm chúng ta cũng thanh thản an lạc vô sự thì cả bên ngoài cũng thanh thản an lạc vô sự và bên trong cũng thanh thản an lạc vô sự thì nơi đó có sinh ra được con người nữa không không vì sinh ra con người là phải có tâm tham sân si giận hờn phiền não mới tái sanh cho nên tu lợi ích rất lớn quý vị tu lợi ích rất lớn biết đường mình về biết chỗ mình ở còn không tu mình sẽ biết mình cũng tiếp tục tái sanh luân hồi làm người hoặc làm vật. Nếu chúng ta làm người mà lòng chúng ta ti tiện, nhỏ hẹp, ích kỷ, bọn sẻn, hung dữ, thì chúng ta sanh ra tương ưng với loài vật, sanh ra loài vật. Một người hung dữ, hung dữ, mấy con thấy hung dữ, thì người ấy sẽ sinh ra không làm người mà làm những loài cột, beo, những loài thú vật dữ những người mà chúng ta hiền lành mà tâm vẫn còn tham sân si vẫn còn tham sân si vẫn còn ham muốn chúng ta sẽ sanh ra làm con bò con trâu mấy con nó hiền lành nhưng nó vẫn còn vẫn giữ chứ đâu phải không các con thấy chưa cho nên không chạy, chạy khỏi từ con người sanh ra con vật là sự tương ưng của tâm chúng ta từ con người sanh ra con người là phải sự tương ưng với con người nếu chúng ta sai phạm làm những lỗi lầm hàng ngày chúng ta giết trâu bò chúng ta phải đền mạng trâu bò thì lúc bây giờ do cái hành động giết hại đó thì chúng ta phải sanh làm cái loài vật đó để cho người khác giết hại lại nhân nào quả nấy hành động làm ác thì chúng ta phải chịu một người thường đi bắt cá tôm đâu tránh khỏi nghiệp thành cá tôm hành động giết hại đó đâu làm người được nữa đâu phải dễ nhân nào quả nấy hành động giết hại. Hằng ngày chúng ta giết gà thì đâu tránh khỏi chúng ta làm gà dịch. Đâu tránh khỏi nhân nào quả nấy. Cho nên chúng ta hãy sống năm giới đức của Phật. Đừng giết hại chúng sanh, không nên giết hại chúng sanh, không nên tham lam trộm cắp, không nên tà dâm, không nên dòng ngữ, không nên nói dối, không nên uống rượu chè say xưa tất cả năm cái giới luật này năm cái đức hạnh này dạy chúng ta làm con người để được trở thành làm con người tiếp tục mãi mãi là con người không thành con vật đó hôm nay những bài pháp mà thầy nói đức phật dạy dạy để con người thực tự thật sự là con người thật sự là con người được giải thoát thật sự là con người làm chủ sự sống chết của con người thầy đã làm được thầy muốn chết hồi nào chết thầy muốn sống hồi nào sống không có nghĩa đây là một nói dối được một sự thật không thể nói dối thầy không ngồi thiền năm bảy ngày để biểu dương biểu dương xuất thiền định nhưng thầy làm chủ được bệnh đau thầy làm chủ được thân thầy thầy làm chủ tất cả những gì trong cuộc sống của thầy ai chữ ai mắng thầy không biết giận hờn một người nào cả đó là cái hiện thực mà thầy đã chứng nghiệm qua bản thân của mình Ai nói xấu, nói xa, nói gì thầy, thầy vẫn thản nhiên. Thầy tới trên đời này không có gì xấu, khi mà mình làm xấu mà mình che đậy mới là xấu. Còn mình không làm xấu thì ai nói gì mình, mình cũng chẳng xấu. Bởi vì mình có làm đâu mà mình xấu. Cho nên nó là sự thật. Đối với thầy, hoàn toàn sống bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết, bằng tri kiến hiểu biết của mình mà được giải thoát như vậy chứ không có gì khác. Cho nên Đạo Phật gọi là tri kiến giải thoát. Những gì cần thông suốt phải thông suốt. Chúng ta thông suốt mênh mông nhưng rốt cuộc rồi chúng ta giận hờn phiền não thì cái thông suốt đó có lợi ích gì như một nhà bác học như một người có học gì cao nhưng tâm vẫn còn phiền não đau khổ vẫn còn sân giận tức giận còn một người mà thông suốt được tri kiến của Phật, hiểu biết được đạo đức nhân bản của Phật thì người ấy không còn giận hờn phiền não. Thì đó là những cái học để giúp chúng ta được giải thoát, được đem lại sự bình an. Chính đó là những gì cần thông suốt, phải thông suốt. Nếu không thông suốt những điều này thì tâm chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên tiếc gì chúng ta chưa có mở được trường lớp để dạy sự thông suốt này ngày nào đó ở tu viện chương như có đủ duyên có đủ duyên mở ra những trường lớp ví dụ một tuần lễ có một ngày dạy mà thôi ví dụ vậy thì tất cả các phật tử được về vừa ở tại quê hương này và các phật tử ở các tỉnh khác nơi khác đều đến đây ở đó có phân chia ra nhiều lớp lớp cao có lớp thấp có lớp mới học có và mỗi tuần lễ có một ngày Chủ nhật để cho quý vị được nghỉ ngơi trong ngày đó đến học tập đạo đức. Đạo đức làm người. Và khi học như vậy trong suốt một năm thì chúng ta thấy tâm hồn của chúng ta đối đức trước các cảnh chúng ta rất thản nhiên, không còn có chút tâm nào dao động, không còn có những hành động những hành động làm khổ mình khổ người lời nói thì ôn tồn nhã nhặn rất là ái ngửi, không còn có những hành động thô tháo làm cho người khác đau khổ. Đó là những lốt đạo đức mà sắp sửa tu viện chân như có dịp sẽ tổ chức và giúp cho mọi người.